mọi người lại là mè đây hôm nay mè đang có mặt tại nhà hàng bào ngư nhất phẩm tọa là tại số 172 Lê Lai phường Bến Thành quận nhất đây là set bào ngư dị phẩm dành cho hai người set này sẽ gồm có hai phần nước lẩu làm từ nước dừa hầm bồ câu và ở trên bàn sẽ có cái bếp cảm ứng nè mọi người rất là hay bây giờ thì mình sẽ thưởng thức tất cả các món ăn cho các bạn xem nha đây là một thố bò úc thịt bò thái rất là mỏng và mềm ừ. ngon thật các bạn ơi thêm cái nữa là nước chấm pha thật sự rất là vừa miệng còn ở đây sẽ có đậu ngư của úc và vịt của nhật nha các bạn ơi đặc biệt đó là ở vào ngư nhất phẩm thì mình sẽ được thưởng thức cái món bào ngư úc này với giá cực kỳ tốt luôn ừ, rất là ngon khi mà nó vừa chín tới thì nó hơi sực sực sực sực chứ nó không có bị mềm nhão hay nó không có bị dai mọi người cực kỳ ngon luôn rất rất rất là ngon luôn á mà nãy bỏ vào hai con nhé tìm thêm một con nữa để ăn đây đúng chỉ thế nhỉ đây là em sò điệp nhật thì mình thấy nó to hơn à để ăn thử nha xung quanh cái con sò điệp chính á có một cái phần vèo vèo vèo khác với sò điệp thường thì phần đó khá là dai ăn rất là ngon nha mọi người ở đây gồm có hai con tôm càng một phần hải sâm một phần đậu hũ phô mai bây giờ mình sẽ thử lên món hải sâm nha đây là một món mình cũng chưa được ăn thử bao giờ uhm, cảm giác rất là khác lạ mọi người tại sao khi mà mọi người ăn thử thì mọi người sẽ cảm thấy rất là thực thực thực nó giống như là gớm đấy nhưng mà nó sẽ không bị dai mà mọi người cắn đến đâu nó sẽ, sẽ ra đến đấy nhưng mà nó vẫn thực tất nhiên là món lẩu này chúng ta không thể quên được món bánh đa cho nên bây giờ mình sẽ làm một chén bánh đa và bao gồm những thứ như rau và nấm để thưởng thức cùng nước lẩu nha nước lẩu làm từ nước dừa rất là thơm sau khi mà ăn xong thì mình cảm thấy trải nghiệm ở nhà hàng bào ngư nhất phẩm có những ưu điểm sau đây là thứ nhất là từ sảnh đến phòng ăn rất là đẹp mọi người được phục vụ rất là tận tình và thêm một cái là mình thích nữa là không gian rất là thoáng mát và yên tĩnh chỉ 550.000 một người, discount 20% từ 11 giờ đến 17 giờ là có thể thưởng thức bào ngư sò điệp Và tất cả những cái món mà phục vụ riêng rất là đẹp mọi người Đây thằng ướp cho muốn có thằng nước bạn cho coi nhá rất là hay ho luôn món ăn ở đây gồm những cái nguyên liệu rất là hảo hạng đến từ úc nhật bản được nhập khẩu về à, ăn những món chưa từng ăn như bào ngư hải sâm rất là ngon và thật sự là với một mức giá rất là hợp lý cả nhà Mọi người hãy đến với nhà hàng Bào Ngư Nhất Phẩm ở số 172 Lê Lai, phường Bến Thành, quận Nhất để thưởng thức những món này giống như mình nha Và đừng quên là gọi kèm thêm một em chà vả những phẩm để thưởng thức nha cực kỳ ngon và không có giống ở đất bất cứ đâu hết và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại